Đai hơi kéo giãn cột sống lưng, len mai dòng Y02 là dòng cao cấp nhất của thương hiệu len mai hiện nay. Đối với sản phẩm cột uh, hơi thì cột hơi là cực kỳ quan trọng khi mình bơm cột hơi thì có vòi bơm và cái ống bơm là mình kết nối với nhau và mình cần khóa lại mới bơm, mới bơm được. Khóa là mình sẽ bật thẳng cái thanh đứng này lên thì nó khóa, còn khi mở ra thì mình mình để xuôi nó lại và mình bơm đến khi nào mà cần cảm thấy thoải mái vừa đủ trong thời gian đầu thì mình chỉ cần nên bơm nó vừa thôi một thời gian làm quen thì mình hãy bơm cái cột hơi nó cao hơn để cho cái lưng của mình nó được kéo giãn hơn đối với dòng Y2 thì cái cột hơi của mình nó sẽ cao hơn và cái chiều cao của cái đai thì nó cũng sẽ cao hơn cái loại Y01